Xin chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình phong frontend với lại React cơ bản Thì bữa nay là buổi 7 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn à, làm một cái demo tạo một cái đồ Z React JS đầu tiên. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn làm như sau. Thì tôi sẽ vô Google này, tôi sẽ search là React React app này. Đó, thì đây là cái chương trình React React app là thì các bạn phải vô cái link của thằng GitHub này. Thì đây là một cái à, repo của thằng à, Facebook thì đây nó sẽ hướng dẫn các bạn à, tạo ra một cái, cái React app ở đây này đó thì các bạn có thể tạo bằng cái lệnh à, npx nếu mà các bạn cài đặt node.js này đó thì các bạn là run cái lệnh này để mà cài đặt uh, để init một đồ z này rồi nó cũng hướng dẫn các bạn là tạo cái đồ z như vậy còn nếu mà các bạn uh, cài đặt thằng gian thì các bạn có thể cài đặt bằng cái lệnh này thì máy của tôi thì tôi đã cài đặt cái thằng gian rồi thì tôi sẽ đi sử dụng cái cái thằng gian để cài đặt thì ví dụ như là tôi sẽ mở cái Windows SIM đi đây này ví dụ như tôi à, check cái gen version của tôi này gen trừ version này đó thì máy của tôi đã cài đặt gen rồi thì tôi sẽ đi cài đặt uh, sử dụng cái định và gen này để cài đặt này đó các bạn sẽ gõ gen này sau đó là DA này DAC app này và cái tên của cái cái cái uh, project của các bạn đó, ví dụ ở đây này, của họ là my app này thì tôi sẽ copy cái lệnh này và tôi sẽ đi chạy lên uh, SIMD hoặc là tôi sẽ chạy bằng cái terminal của thằng uh, Visual Studio Code thì bây giờ tôi sẽ mở cái thằng à, Visual Studio Code này này thì à, đây tôi sẽ tạo ra một cái folder là training the app rồi tiếp theo trong này tôi sẽ tạo một cái folder khác là folder source code này đó thì tôi sẽ select cái folder này đó thì bây giờ tôi sẽ mở cái à, terminal và thằng bây giờ tôi code này và tôi sẽ pass cái lệnh à, gen vô này tôi sẽ gen đi a đi ff và tiếp theo là cái tên của cái đồ z của tôi à, chẳng hạn như là demo à, first đồ z đi rồi ờ, tôi nhấn enter này thì cái máy của tôi thì tôi mới cài lại thằng gen chúng ta nên là gen nó chưa chạy được vì bởi vì nó có một số cái policy nó bị disable tôi sẽ hướng dẫn các bạn fix cái diều này như sau thì tôi sẽ mở cái ờ, window PowerShell đây à, tôi sẽ mở cái ờ, window PowerShell này với lại cái quyền admin đây tôi sẽ đăng với lại administrator các bạn nhớ đăng với quyền admin nha rồi tiếp theo thì uh, tôi sẽ kiểm tra cái policy nó bằng cái lệnh là get này execution policy rồi tôi nhấn enter này đó thì nó đang ờ, cái cái cái get execution policy nó đang bị uh, hạn chế này nó có cái rigid như vậy tức là hạn chế này rồi tiếp theo thì tôi sẽ set lại cái execution policy cho nó đây tôi sẽ dùng cái lệnh là set uh, ờ, execution policy này là uh, unrestricted à, cái cái chỗ chữ rì tôi sai này đó, tôi nhấn enter này rồi theo thì tôi sẽ nhấn z này đó thì bây giờ cái issue nó được fix rồi bây giờ tôi sẽ lần lại cái định gen này tôi sẽ gen thì dff mà tên đồ z là demo first đồ z này đó bây giờ nó đã khởi tạo lại được cái đồ z cho tôi và nó đang chạy khởi tạo đồ z cho tôi như vậy đó thì bây giờ nó đã khởi tạo xong thì bây giờ nó hướng dẫn là chúng ta sẽ cd cho cái ờ, folder z là folder của tôi là demo first project này tôi sẽ cd cho này tôi theo này tôi sẽ có định dạng tạt để tạt cái đồ z lên này đó tôi nhấn enter này đó thì bây giờ nó chạy lên uh, cho tôi như vậy đó nó chạy lên như vậy tức là cái cái đầu chat của tôi đã init set này đó và chẳng hạn như là cái chữ edit uh, src app.js và and say to reload này thì cái, cái chữ này các bạn phải sửa lại như sau thì nó nó nằm trong cái file uh, do cái form uh, ờ, src và form cái file này app.js này thì đó thì đây là cái dòng chữ này chẳng hạn như dòng chữ này bây giờ các bạn uh, sửa lại thành uh, Lenovo chẳng hạn rồi tích cho xây này đó thì nó còn compile lại cho cốt trở lại cho tôi luôn bây giờ tôi chẳng hạn như tôi uh, quay lại trình duyệt này đó thì bây giờ cái cái cái cái chữ test nó thay thành cái chữ hello như vậy đó thì như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn các bạn uh, init một cái đồ Z React và tôi đã hướng dẫn các bạn uh, tạo ra một cái chương trình uh, đầu tiên là cái chương trình hello đó thì tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây rồi, nếu mà các bạn nào muốn học về lập trình front-end với lại React thì các bạn thể vô cái trang học lập trình online.net và các bạn đi vô cái khóa học uh, học lập trình front-end với React cơ bản của tôi tại đây. Đó. Thì các bạn nào nào nếu mà muốn học về React thì các bạn hãy vô đây về tham gia vào cái khóa học này của tôi. Ngoài ra thì uh, tôi còn rất là nhiều cái khóa học khác thì các bạn có thể tham khảo mấy khóa học khác của tôi đây. Ví dụ như các bạn nào muốn học uh, với lại React mà nâng cao hơn thì ở đây tôi có khóa học lập trình front-end với này React.js, Bootstrap, Docker và RESTful API đó thì đây là một cái khoa học nâng cao ngoài ra thì tôi còn à, rất nhiều nhiều cái khoa học khác nhau về lập trình ở back như là lập trình Java, lập trình Java Ring Boot vân vân đó thì các bạn thể vô cái trang à, học lập trình online.net của tôi để tham khảo đó thì tôi xin tạo dừng cái video dẫn của tôi tại đây và tiếp theo thì tôi sẽ đi à, hướng dẫn giải thích cho các bạn về cái chất chờ của một cái đồ ZTX đó thì tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi tiếp theo